chính anh vì anh đã cho em biết yêu và thương mà tại sao trời chết anh là gió lướt qua nhanh để em động lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này để một ngày nào kia con tim anh lắng nghe nhìn thấy anh lao đao dung khi nào để em giang cánh tay ôm lấy chăm lo một người con trai em nó hạnh phúc đến khi cuối đời bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lòng than vì quá ngu si ai vì anh đã yêu vội vàng vì cả tương lai nên là anh cha nợ cứu ma một nụ hồng thương ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh vác giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ tại sao chớ trêu anh là gió lướt qua nhanh để em động lại hơi sương hoa mi trong câu ca này để một ngày nào kia con tim anh lắng nghe nhìn thấy anh lao đao dùng khi nào để em giang cánh tay ôm lấy vào quá khó để chăm lo một người con trai em nói anh phúc đến khi cuối đời bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than vì quá ngu si ai vì anh đã yêu vội vàng vì cả tương lai nên là anh cha nợ cứu mang một nụ hồng thương ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh ma giờ mang thêm đau thương vì bởi cái lỡ không ăn một luồng thương ngây đôi vai vai chịu nhiều gánh vác giờ mang thêm đau thương vì bay kề rơi